nào ai biết ra sao một kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi còn nhớ chút thế thai nhân tình đó hết cơn mưa mong trời sáng ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương đành lao đao trong gió nào ai biết ra sao một kiếp người nhiều đắng cay trong tim cười để xót xa trong con lòng chờ mong thế thôi còn nhớ chút thế thai nhân tình đó hết cơn mưa mong trời xa ấm nụ cười bên trẻ thơ you've